Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Những ngày gần đây, cái tên Huỳnh Uy Dũng hay Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Phương Hằng đang nóng hơn bao giờ hết trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đối với những người quan tâm đến mảng bất động sản, thì cái tên này chắc chắn không còn xa lạ. Huỳnh Uy Dũng chính là ông chủ của một loạt các bất động sản ở Bình Dương, như khu công nghiệp Sóng Thần 2, khu dân cư Dĩ An, khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3, khu dân cư Bình Phước. Trong đó không thể không kể đến khu du lịch Đại Nam Văn Hiến,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 khu du lịch Đại Nam hay còn có tên gọi khác là Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, tọa lạc tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, là khu du lịch rộng lớn bậc nhất Việt Nam, với tổng diện tích là 711 hecta. Khu du lịch Đại Nam được xây dựng trong suốt 10 năm liền và kinh phí đầu tư vào khoảng 6.000 tỷ đồng. Đến với quần thể giải trí này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những công trình hoành tráng, giữ nhiều kỷ lục như bức tường thành dài nhất Việt Nam, dãy núi nhân tạo dài nhất, biển nhân tạo lớn nhất, Vườn thú mở đầu tiên của nước ta có nhiều loại quý hiếm nhất, ngôi đền lớn nhất và đặc biệt là tốn nhiều chi phí nhất. Chính vì sở hữu nhiều ưu điểm hấp dẫn như vậy, nên khu du lịch Đại Nam được du khách xếp hạng trong top 10 khu du lịch gần Sài Gòn đáng trải nghiệm nhất trong những ngày rảnh rỗi. Trong một bài báo gần đây, ông Huỳnh Uy Dũng có chia sẻ, khoảng tháng 9 năm 2007, Lúc này, ông Dũng gặp áp lực lớn khi mong muốn biến Đại Nam trở thành khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á, với diện tích 700 hecta trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận liên quan đến tâm linh. Thậm chí, ông còn bị mang tiếng có ước mơ ngu xuẩn khi chi 5.000 tỷ đồng và huy động 2.000 công nhân xây dựng khu du lịch này. Với quyết tâm của mình, ông Huỳnh Uy Dũng đã đưa khu du lịch Đại Nam Văn Hiến mở cửa đón khách vào năm 2008 chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh không tới 40 cây số về hướng Bắc trên trục quốc lộ 13. Đại Nam Văn Hiến chiếm trọn vùng đất rộng lớn bao la. Xưa nguyên là đồn điền cao su và đất trồng rừng hoang phế. Này được bao quanh bởi các con đường Nguyễn Chí Thành, Lê Chí Dân và quốc lộ 13. Nhờ có quỹ đất có bay thẳng cánh nên khu du lịch Đại Nam Văn Hiến được quy hoạch rõ ràng từng khu một. Đến với khu du lịch Đại Nam, bạn sẽ không lo nhàm chán vì ở đây được chia thành 5 khu vực khác nhau bao gồm đền thờ, vườn bách thú, khu vui chơi giải trí, biển nhân tạo và trường đua với cảnh quan và hoạt động đa dạng phù hợp mọi lứa tuổi, giới tính. Đầu tiên, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng kim điện hoành tráng. Quần thể đền thờ Đại Nam được xây dựng trên khuôn viên rộng 9 hecta, cùng nhiều công trình đồ sộ, điều khắc và chạm trổ tinh xảo. Kim điện Huy Nga nằm giữa quảng trường rộng lớn, phía trước là hồ Bích Ngọc xanh biếc, có 54 cột nước biểu trưng cho 54 dân tộc anh em của Việt Nam – tựa lưng vào dãy Bảo Sơn hùng vĩ và dòng Bảo Giang êm đềm. Tại đây mang nhiều điểm nhấn về ý nghĩa văn hóa, lịch sử và vọng ngưỡng những tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam qua 4.000 năm văn hiến. Khu vực này còn bao gồm dãy Ngũ Hành Sơn, ngôi tháp chín tầng uy nghi còn gọi là Bảo Tháp, dòng Bảo Giang 720m chạy dưới chân dãy Ngũ Hành Sơn. Ngoài thờ Phật thì khu chính điện còn thờ các vị anh hùng có công dựng nước và giữ nước như mẹ Âu Cơ, vua Hùng, vua Trần Nhân Tông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều được mạ vàng quý giá Tiếp theo chúng ta sẽ được khám phá thế giới động vật phong phú. Sở thú Đại Nam được ghi nhận là mô hình vườn thú mở đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam những năm 2008 với đa dạng chủng loại từ các loài chim, thú hoang dã, từ khắp nơi trên thế giới tới các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng như hổ đông dương, linh dương sừng xoắn, hươu, nai. Vườn thú Đại Nam rộng 12,5 hecta. Tại đây quy tụ hơn 100 loài động vật, không chỉ là nơi tham quan, giải trí mà còn là nơi truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, Còn bây giờ là phá đảo các trò chơi cảm giác mạnh. Đây luôn là khu vực đông đúc và hấp dẫn nhất của khu du lịch Đại Nam, với hơn 40 trò chơi thuộc rất nhiều thể loại từ trò chơi thông thường tới cảm giác mạnh, tàu lượn siêu tốc, xoay vòng vũ trụ, vượt thác, tàu lốc xoáy hay mô hình game thám hiểm bí mật kim tự tháp, 18 tầng địa ngục, lâu đài phù thủy, lòng thần đại mê cung, đầy cam go và thử thách. Tiếp theo, các bạn có thể thỏa thích bơi lội tại bãi biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Thực sự là cứu tinh cho những du khách sinh sống ở khu vực không có biển khi đi du lịch Đại Nam. Vừa có biển nước ngọt và có biển nước mặn tạo sóng nhân tạo để bạn có thể thoải mái bơi lội, vẫy vùng và đắm mình trong làn nước trong xanh, mát lạnh giữa ngày hè nóng nắng. Xung quanh biển là các tòa lâu đài rực rỡ sắc màu, các ốc đảo, núi non trùng điệp không kém gì biển tự nhiên. Tiếp theo chúng ta sẽ thử thách tại trường đua chuyên nghiệp. Một trải nghiệm khá độc và thu hút rất nhiều người đam mê tốc độ khi đi du lịch Đại Nam. Chính là khu trường đua chuyên nghiệp được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế rộng tới 60 hecta kết hợp của 5 loại hình thể thao thú vị là đua ngựa, đua mô tô, go-kart, jet ski và biểu diễn flyboat. Tuy nhiên, bạn phải là người trưởng thành cao trên 1,5 m và đáp ứng một số chỉ tiêu về sức khỏe, thể lực, kỹ thuật mới có thể tham gia trải nghiệm loại hình thể thao tốc độ và khá mạo hiểm này. Ngoài ra, ở đây còn có khu xã ngoại là điểm dừng chân dành cho những du khách ở lại cắm trại ngoài trời. Với rừng cây cao su dập bóng mát để du khách có thể nghỉ ngơi, thư giãn, các tròi lá mát mẻ. Tại đây các bạn có thể căng lều, mắc võng và đu đưa theo những làn gió lộng thổi lên từ lòng hồ. Đặc biệt, nằm sâu trong khu du lịch còn có khách sạn Thành Đại Nam, được thiết kế hài hòa giữa nét đặc trưng kiến trúc cổ loa thành và Cung điện Huế mang đến cho bạn những giờ phút nghỉ ngơi thư giãn. Do khu du lịch rộng lớn, nên có nhiều đoàn xe điện con thoi đưa đón du khách đi tham quan từ khu 1. Ngoài ra, du khách còn có thể thuê xe đạp đôi để tự do đi lại. Trên đây, các bạn vừa cùng lên đô thị đến với khu du lịch Đại Nam Văn Hiến của đại gia Huỳnh Uy Dũng,